Nam yêu thiếu quay về lên đô Đi xem dân tổ về bên hồ Nghĩ chờ hệ phóng mình xăm chỗ Đua vì chốt bê lên đô Đi một vòng hết phố tổ qua ma mây Thằng homie anh trên phố Đang hát sổ về mấy gác đây Lao lên bước trên đôi đi Đi sân hồ và bắt đầu flow right Reputation cộng thêm big stage Khiến các em phải hit the wall Người Hà Nội xin làm một chất Như anh nhiều cây đêm âm nhạc bọn anh giải nhất Nghe đi em đi Muốn cười như anh thì chưa đủ sức nhiên đang cài Dưới tên lửa bọn phóng viên thích I'm on my way, way, way, Anh em sẵn sàng luôn kề bên anh chiến thắng ở trong mọi game Hà Nội nhiều biến nên đừng quên Bài học đầu tiên là đừng tin Let's get it Tao vẫn ở đây chơi đùa Chúng chỉ số nên hơi rùa Phóng ra trả thành đê là một kim liền gặp gái tao không có hơi hùa Click sẽ đống là hệ thủy Em phải ngắn đến tên hủy Đủ tao ăn kem trả tiền nhưng ngọng lờ nớ hủy lại sức mạnh của đáo hạ ta là có thể tìm khách hàng để mua được đôi giày